hệ sinh thái VN Edu, mến chào các em học sinh đến với video hướng dẫn học và thi trên nền tảng trực tuyến VN Edu LMS. Với nội dung Hướng dẫn tham dự cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu về sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, dành cho học sinh lớp 6, do Điện lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Để tham dự cuộc thi học sinh, có thể tùy chọn đăng nhập một trong ba cách như sau. Truy cập website lms.vnedu.vn hoặc truy cập website Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu .lms.vnedu.vn Chọn đăng nhập Nếu học sinh sử dụng thiết bị smartphone, có thể quét mã QR, đăng nhập tài khoản và mật khẩu tham gia cuộc thi. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Đăng nhập vào hệ thống. Nếu lần đầu tiên đăng nhập, học sinh đổi mật khẩu hệ thống cung cấp trước khi tham gia học. Chọn cuộc thi tìm hiểu về sử dụng an toàn, tiết kiệm điện. Chọn tham gia phòng thi. Chọn làm bài tại góc phải màn hình. Chú ý, đây là vòng thi yêu cầu phải làm bài thi ở chế độ toàn màn hình. Nếu bạn thoát chế độ toàn màn hình trong khi đang thi, bài thi của bạn sẽ bị khóa ngay lập tức. Trong quá trình thi bạn không được phép mở các ứng dụng hay trình duyệt khác. Vui lòng bấm nút đồng ý để xác nhận bắt đầu bài thi này sau đó chọn đồng ý và bắt đầu làm bài dự thi. Sau khi điền đầy đủ các đáp án, nộp bài thi để hoàn thành cuộc thi. Ngoài ra phụ huynh có thể tải app VN Edu giúp học sinh tham gia thi trên các thiết bị smartphone. Đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp, tham gia cuộc thi qua thiết bị smartphone. Chúc các em đạt kết quả cao khi tham dự cuộc thi trực tuyến. Cảm ơn quý phụ huynh cùng các em học sinh đã xem hướng dẫn hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.